lần đầu tiên mà mà mà nhung về là con con trai á đưa đưa nhung về thì thấy nhung trẻ trung hồn nhiên vô tư à, cười nói nhiều à, lần đầu tiên mà em về thì em không có sợ thấy mẹ rất là thân thiện nhưng mà ấn tượng mà khi mà gặp mẹ là wow thấy mẹ mình đang mang thai thấy mẹ mình đang mang thai Trời đó. dạ nên là cái đó là cái ấn tượng mà em cảm thấy là em nhớ hoài đến bây giờ luôn về đúng lúc mẹ chồng mang thai hả dạ vậy là năm ờ, bốn mấy đúng không bốn mươi ấn tượng lúc đó là mẹ mà bụng bụng bầu đã dạ, đón bà gần xanh luôn dạ cái ngày đầu gặp gỡ đó bao lâu thì mình mới tiến đến đám cưới dạ khoảng một năm rưỡi là con với ông xã lấy nhau à, lúc đó là em bé con của mẹ mới có 8 tháng thôi <laughs> nhìn lúc mà đám cưới thì nhìn giống như là con của hai người vậy đó dạ à, dễ thương á à, coi như bên nhà chồng lên phát biểu ý kiến ha dạ. xong thấy mẹ ẩm con 8 tháng lên nữa tự đúng rồi là cháu à, cháu nội đúng, đúng rồi. rồi con tưởng cháu nội dạ tưởng cháu nội luôn vậy cái khoảng thời gian mà mẹ ừ, sanh em bé thì em có phụ chăm sóc mẹ không dạ có ngày nào em cũng xuống để em ờ, làm bếp phụ mẹ nè ủi đồ tại lúc đó không có người làm ở nhà đó cho nên là suốt cái quá trình mà quen đó là em xuống em lo cho mẹ ừ. cho đến ngày mà mẹ đi sanh luôn đến 5 ngày hình như mẹ sanh mổ cho nên 5 ngày mẹ trong bệnh viện là hình như em túc trực hết ở trong đó luôn <laughs> mới quen có mấy tháng thôi mà giống như là một gia đình vậy á dạ vậy mà mẹ chồng sao không thương được trời ơi thương chứ sống không thương rồi khi mà về làm dâu đó con thấy con hợp điều gì với mẹ chồng con lúc mà mới cưới xong á thì nó có có cái cái chưa hợp nhung á là con một thành ra ba mẹ của nhung á ba mẹ ruột á chiều chuộng mà thương yêu lắm thương lắm còn bên bên đi lan nè thì đi lan lại ảnh hưởng cái gia đình mà đông con hồi xưa á thành ra đứa con phải sao phải sao phải sao phải sao đó mình ảnh hưởng cái quan niệm đó ừ. thành ra khi đến khi mình có ba đứa con mình cũng theo cái quan niệm đó để mà mình ờ, những đứa con mình cho con dâu cũng, vậy dạ. từ cái đó là tốt đối với mình đó là cái quan niệm đúng dạ. quan niệm tốt thì con dâu này lại được cưng chiều mà có một đứa thôi thành ra là về choảng liền ở nhà mình được coi như công chúa xong rồi cái mình qua bên đây cái là mẹ mình ờ, bắt mình vào những cái gọi là những cái cũng hơi khuôn khổ một tí xíu cho nó hợp với gia đình của bên mẹ chồng thì không biết là em cảm thấy như thế nào lúc đó mình có bị bỡ ngỡ không thật sự em cũng hơi bỡ ngỡ ừ. vì lúc mà mới gặp mẹ mà chưa có cưới á thì lúc đó mẹ hiền lắm mẹ rất là thân dễ. thiện dạ dễ lắm không nghĩ là khi mà vào làm dâu rồi trời ơi sao mà khuôn khổ quá luôn <laughs> lúc mà em sống một mình á thì em ngủ thường tới 9 giờ đến 10 giờ em mới dậy còn khi mà lập gia đình rồi á thì mẹ muốn là phải dậy sớm nhưng mà ví dụ như mới cưới thì mấy ngày đầu thì cũng bỏ qua đi không bỏ qua đâu phải dậy đúng 7 giờ 6 giờ không được là mẹ buồn mẹ ừ. giận cho nên là cái thời gian đó là em với mẹ có những cái không có hợp nhau nhưng ngay lúc đó thì lúc mà mẹ kêu bắt 7 giờ phải dậy đúng giờ vậy bực mình không dạ bực lắm dạ bực lắm đang cái giấc ngủ ngon dạ đúng rồi. rồi rồi có kêu hoài vậy có khi nào rồi bực quá rồi gọi là cãi nhau liền luôn dạ không có cãi nhưng mà mặt hầm hầm không nói chuyện nhau nhưng mà có nghĩa là 7 giờ thì vẫn dậy dạ. nhưng mà hầm lắm dạ đúng rồi. vậy làm gì lúc 7 giờ à, con dậy sớm là tập thể dục nè rồi lúc còn nhỏ thì học bài ôn bài để được nghỉ học còn nãy giờ cầm cái chổi quét nhà này kia gì đó coi sóc nhà cửa gì đó cũng phải làm này kia còn mới đủ thời gian để mình còn làm này kia chứ giờ ngủ vậy thì sao làm ừ. đó không rồi nó không vậy mặt nó hầm hầm á rồi mày chồng ngủ vậy mình mình hơi cẩn thận lúc đó hơi hơi bị khựng cự nhưng mà sau đó cũng vớt vát để giải thích á nhưng mà nếu mà nói vậy thì mặt mình không vui mà không vui thì mặt chỉ giống nhìn nó hình sự vậy đó coi như hai cái mặt là vòng tùm quậm tùm quậm luôn rồi đó ờ không không không phải lãi quá nhưng mà giống như nó có cái sự lạnh chua cái mặt cứ lạnh quá kìa <laughs> đúng là chú cứ vậy là chú bực mình lắm chú á cứ vậy mà nó hồng hồng hồng cứ bực mặt mình chú làm quá thôi á rồi có bao giờ tranh luận với nhau về những cái chuyện khó của mẹ không dạ con thấy là lúc đó thời gian địa thời điểm đó là không nói được với nhau những cái gì hết không nói luôn á hả đúng rồi không hợp nhau 3 năm không hợp nhau 3 năm ba năm là khó chịu lắm á người ta coi chú mà bực mình cãi nhau một buổi thôi rồi đó bực mình rồi hai vợ chồng mà giận nhau hai ba ngày một tuần người ta khó chịu này dạ. tới ba năm trời không hợp nhau lúc lúc đó là buồn trong lòng buồn ừ. gây cảm thấy chết rồi mình có con dâu vậy rồi chết rồi chết trắng luôn á chết rồi chết rồi không thể cứu bạn hả con hả à, tại sao tại sao phải dạy ta nó nói chung đã không hợp nhau cái mặt nó lạnh nó nó nó khó con thì ờ, nếu mà mẹ đang ở bếp thì con lên lầu còn mẹ ở trên lầu thì con đi xuống ủa rồi ăn cơm gia đình sao dạ hình như là ít có buổi ăn cơm chung lắm tại vì lúc đó công việc á con cũng đi buôn bán quần áo rồi cứ chạy tới chạy lui nè còn mẹ thì lúc đó đi dạy nữa cho nên là cái khoảng thời gian mà gặp nhau cũng ít lắm nhưng mà gặp nhau thì như vậy đó là nói chung là cứ lãng lãng lãng lãng dạ, lãng lãng nhau trong cái không khí đó phải nói là nó ngột ngạt lắm ha dạ. rồi chồng con có nói gì trong cái chuyện này không dạ ông xã con buồn tại vì không à, biết làm sao hết tại vì một bên là mẹ một bên là vợ mình không biết mình đứng ở giữa mình bên vực bên nào đây nói chung ừ, lúc sau này mình mình nói chuyện với châu khó quá cái mới nói chuyện với con trai cái à, nói chuyện với con trai thì thấy thấy im lặng khổ thấy thấy con trai nó khổ ừ. <laughs> cũng không muốn con mình ở giữa khó xử đúng không Đó, cô đúng rồi dạ. có giai đoạn á là không nói chuyện được mẹ viết thư mẹ viết thư gửi cho con mà không phải đưa con mà đưa ông xã con xong ông xã con đem xuống cho con à, dạ. ghi những cái gì mà mẹ khó chịu rồi này chia à. ra viết thư sao mà viết thư cũng không được luôn ủa thư rồi con đọc thư rồi con thấy sao dạ con tức giận lắm tức giận hả dạ con thấy những cái đó nó kỳ quá à tại vì lúc mà tuổi mà con lập gia đình á con còn quá trẻ cho nên là cái tôi của con nó rất là lớn nên là khi mà đọc vô cảm thấy bực lắm không muốn đọc luôn coi tới vậy không là không muốn đọc luôn không đọc luôn đâu bây giờ cái bức thư đó nói sao mà em bực dữ vậy em còn nhớ nội dung không ý là mẹ muốn con thức dậy sớm thì ít nhất con ở trong cái gia đình này con cũng phải biết là sáng con phải dậy con này kia ví dụ như quần áo đồ đạc đến mỗi tuần là con phải thay đừng có để nó quá ra rồi mọi thứ thì một tuần là thay một lần nhiều khi mình lố ngày hai ngày đó cái là mẹ khó chịu <laughs> cho nên là mẹ những cái bực đó mẹ bắt đầu mẹ ghi vào <laughs> tờ giấy ghi khi mà luôn. mình đọc dạ ghi hết luôn ghi rồi hai trang con nhớ lúc đó hai trang giấy luôn á được có một cái cảm thấy vui cái tại mẹ con ghi chữ đẹp lắm cho nên con đọc <laughs> dễ chứ mà mẹ con mà ghi chữ xấu thôi chắc con không biết làm sao quá. còn <laughs> chữ đẹp nha dạ con đọc con không không muốn đọc con cất qua bên luôn dạ cất bên con đọc được mấy dòng con nãy con kể đó là giận là... luôn xả luôn hả dạ lúc đó là không muốn nói chuyện với ai hết mình chỉ muốn ở trong phòng một mình thôi thành ra sau đó cái lan thấy thôi lan không nói nữa miễn sao con mình vợ chồng nó hạnh phúc là được dạ. rồi dạ. mình mình đâu phải là ừ, lấy về để mà ở mình trăm năm hạnh phúc đâu mà là con mình trăm năm yeah. hạnh dạ. phúc là hai vợ chồng nó còn mình nếu mà được mà mẹ chồng nàng dâu á mà nó tốt thì thì thì mừng yeah. Dạ. còn nếu không thì thôi cũng không yeah. Dạ. sao cũng không sao thì sau đó thì thôi không nói nữa số kỳ lạ ta vậy cái người thứ ba cũng không nói được luôn có nói mà nói đâu cãi tới đó à và à. cãi dữ lắm cãi nói một cái là không phải đâu không sao đâu không phải đâu mà cứ như vậy hoài nói với một người mà mà cứ không phải đâu không sao đâu cãi thì cuối cùng là sao thôi mình nên thôi đừng nói hay nhất thì bây giờ con đang thắc mắc là lý do tại sao sau 3 năm đó mình đã trải qua những cái gì mà mình có thể mình mở lòng ra với nhau hơn dạ em nhớ là cái thời gian đó em sanh bé đầu á ừ. là bé bị bệnh lúc đó là bắt đầu mẹ mới vào chăm sóc này kia thì cái lúc mà thấy mẹ lo lắng cho bé rồi mọi thứ á, thì giống như là em cảm giác giống như mẹ thương mình thì mẹ thương con mình luôn có nghĩa là cháu mà đó cho nên là lúc đó em cảm thấy là giống như em thấy được gần sự gần gũi ở mẹ với mình hơn chứ còn cái lúc trước thì không không có cái sự gần gũi như vậy và sau đó thêm một khoảng thời gian là bé bị bệnh á thì ờ, khi mà 8 tháng bé xuất viện về nhà đó thì em không còn ở chung với gia đình mẹ nữa mà em đi qua một cái chỗ khác em ở là bên gì bên gì của có nghĩa là chị ruột của mẹ là gì gì của ông xã đó là xa nhau khoảng 3 năm thì lúc đó, đó là mỗi lần có chuyện gì buồn á là em đều gọi về cho mẹ lúc đó giống như cảm giác như là mình xa nhau cái mình tự nhiên mình nhớ hết tất cả những cái quá trình mà mình sống cùng nhau sau đó thì cứ mỗi ngày có chuyện gì vui có chuyện gì buồn là đều gọi điện cho mẹ để tâm sự đó, từ đó mà cái sự gắn kết giữa hai mẹ con có lại với nhau ừ. dạ phải chi giá như mà ngày xưa hai mẹ con tâm sự với nhau nhiều hơn á thì đâu có chuyện gọi là ba năm dài đăng đẳng thật ra mà nói 3 năm đúng là một cái cái người bi kịch đó dài, dài lắm một ngày hai ba ngày cãi nhau mà ở chung nhà mà ba năm không muốn nhìn mặt nhau không thèm nghe yeah. Dạ. nhau nói chuyện thậm chí gửi thư mà không thèm đọc nữa thì nó, nó kinh khủng lắm á